suất của bếp ha những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá à, dây điện bếp này được xuất xưởng vào à, tháng 4 năm 2018 nha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 dẫn bếp về thì mình sẽ móc vào cái lỗ phía trước của cực dương này các bạn móc vô rồi dấu trừ là cực âm này các bạn đẩy vào bên trong đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ chạm vào cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin để nó tiếp xúc lại với nhau công tắc ở vị trí mở đây như ở bếp bên ờ, trái của tôi ở bếp bên trái này tôi cũng sẽ thử những cái tính năng tiếp theo của nó đây đầu tiên là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 140 đến 60 độ cho đến 200 độ nè tiếp theo là chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ có ga ở hàng chữ phía dưới ở trên là chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà đã chế biến chín khi ta muốn hâm nóng lại thì ta sẽ chọn vào nó nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng gần một phút bếp nó sẽ khóa ga lại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 còn ở ờ, tính năng nấu nước á, thì khi nấu nước các bạn nên dùng những cái loại nồi có đường kính đáy nồi á, phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó ở bếp nướng nó cũng có tính năng là hẹn giờ nướng thời gian nướng vào mặc định của nó là 8 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút đây các bạn có thể tăng tối đa lên được 15 phút này giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp nướng vì ở bếp nướng á, nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nên nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chọn cái mức lửa từ 10 về 8 thôi chứ không giống như trên bếp nấu này được nó không giống như trên bếp nấu này có thể chỉnh ngọn lửa ở bếp bên phải của tôi á cái ngọn lửa nó cháy ờ, ra tạt đây, bếp nướng này bắt đầu thời gian đếm lùi nè ở bếp bên phải này á, là do thợ chỉnh lửa nhỏ quá nên cái lượng ga ra ít mà gió lại ờ, vô nhiều á nên ngọn lửa nó chỉ cháy tạt ở phía đầu trên này thôi nè giờ tôi sẽ giảm lại ừ đây nó chỉ cháy ra một góc thôi nên ờ, sẽ không có ngọn lửa nó sẽ không chạm vào cái que cảm biến ở phía trước này thì nó sẽ tắt đi đây. ở à, cái que cảm biến này ngọn lửa mà không cháy vào ờ, đốt nóng nó thì nó sẽ tắt do cái ngọn do là lửa chỉnh nhỏ quá nên khi mà bếp mở cháy lên nó sẽ rất khó do cái lượng gió vào nhiều nó sẽ làm tạt ngọn lửa đi ừ. đây bếp nướng đã khóa ga khi mà